Chị cảm thấy là đây là một cái khu vui chơi khá sạch sẽ, à, mát, tiện lợi cho uh, trẻ em Tại vì trẻ em rất là thích vui chơi Với lại là giá thành của khu vui chơi rất là rẻ Và nếu như những dịp mà cuối tuần hay là đi vui chơi thì rất là thích hợp cho cái việc mà các bé có thể là tham gia ờ, vui chơi tại đây Với rất là nhiều trò chơi và đồ dùng ở đây là rất là mới và sạch sẽ thì ba mẹ sẽ cảm rất, rất yên tâm khi mà giao cho những trẻ vào đây vui chơi là mình cũng ờ, cảm thấy thì khu vui chơi này cũng rất thích hợp cho ờ, các bé chơi ở đây thì ờ, về cái môi trường là là, là sạch sẽ thoáng mát thì và an toàn đối với các cháu thì lâu nay thì mình cũng vẫn dẫn các cháu đến đây vui chơi hàng tuần cứ vào những dịp lễ là, là dịp cuối tuần gì đó thì mình để dẫn những cháu vào đây chơi à, bởi vì là ở môi trường này là rất tốt cho các à, các bé thì à, cũng mong phát triển tốt hơn để cho, cho các bé được à, khả năng vui chơi tốt hơn nữa chị rất là hài lòng vì cái khu vui chơi này đặc biệt là cha mẹ cũng có thể là ngồi một cái chỗ riêng để mà nghỉ ngơi mà con cái cũng có thể vui chơi mà nói chung là rất là thuận tiện và thuận lợi cảm thấy là thoải mái mà khi giao con vào đây mình rất là hài lòng à, rất hài lòng vì à, khu vui chơi này thì à, ở đây là nhân viên thân thiện và và và với lại là cái môi trường à, vui chơi thì à, rất an toàn cho các cháu cho nên là mình rất là hài lòng